Mọi người đều nói về Pantene dầu gội dưỡng chất nhanh dụng tóc mới. Thật vậy, cứ 10 người dùng thì 9 người giới thiệu Pantene cho bạn bè sử dụng để giảm 50% lượng tóc rụng trong 2 tháng. Hãy tin vào kinh nghiệm của những người đã dùng, thật hiệu quả.